Hoàng Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Và mình là Hoàng Giang đến từ hoanggiang.com Nếu như bạn nào lần đầu xem đều trên kênh YouTube Hoàng Giang ấy Thì nhớ nút uh, subscribe uh, đăng kênh YouTube Cũng như uh, bật nút chuông báo nữa Chọn là tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn là miễn phí từ Hoàng Giang nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một app chúng ta để chơi coin, giao dịch uh, mua bán điện tử. Và khi chúng ta đăng ký tài khoản thành công ấy chúng ta sẽ nhận ngay 3 à, triệu tiền demo để chúng ta có thể à, chơi thử nha Ok thì link tải app ấy mình sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó nó sẽ một giao diện như này thì đối với app này ấy, đã có trên cửa hàng Google Play hay chính là Safe Play đối với các bạn sử dụng hệ điều hành Android nha Ok kế tiếp thì bạn sẽ nhấn chọn vào đây này để tiến hành tải app này rồi nó sẽ là một app như thế này bước kế tiếp thì bạn tiến hành tải và cài đặt app lên trên điện thoại của bạn như bình thường nha nhấn vào cài đặt này Ok sau khi cài đặt app thành công rồi bạn nhấn mở cho mình nha. Rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của app này Và bạn quan sát này như vừa nãy mình chia sẻ là khi bạn là tải app thành công này các bạn sẽ nhận ngay 3 à, triệu thử nghiệm này đó và cách chơi đối với app này ấy, là chúng ta sẽ hành chơi coi nha tức là bán hoặc mua này bán hoặc mua ở đây như là sao là khi thị trường mà đang như thế này này là đang giảm này đấy và bây giờ là đang tăng này thì chúng ta sẽ tiến hành uh, mua vào nhá thì uh, nếu mà chúng ta mua vào đúng cái thời điểm mà thị trường đi lên ấy thì chúng ta sẽ nhận được uh, lợi nhuận nhá ngược lại nếu mà thị trường đi xuống ấy thì bạn sẽ đành bán ra và chúng ta cũng sẽ nhận lợi nhuận khi chúng ta bán mà thị trường đi xuống nhá ok dưới đây mình sẽ chơi cho bạn là quan sát dễ dung hơn này ở đây thì uh, các bạn quan sát này là thị trường uh, vừa đang đi lên vừa đang đi xuống này nhưng mình thấy là đang uh, đó cũng có thể đi lên nha mình sẽ nhấn vào mua này rồi bước kế tiếp thì sẽ một giao diện như này ở đây sẽ có thời gian nha là một phút này đó cũng như là giá giao dịch ờ, hiện tại này là nhảy liên tục các bạn nhá rồi kế tiếp là số tiền đầu tư này thì ờ, số tiền đầu tư tối thiểu là 5.000 nhá giao dịch bằng một cú nhấp chuột này bạn có thể tích chọn này đó sau đó bạn nhấn vào giao dịch này nhá rồi như vậy là mình đã giao dịch thành công bước kế tiếp thì ờ, ở mục giao dịch này sẽ hiện ra tất cả giao dịch của bạn nhé đó sẽ có thời gian đếm ngược này như vừa nãy bạn quan sát đấy là chúng ta sẽ có thời gian là một phút nha khi một phút thì chúng ta sẽ biết kết quả là chúng ta có nhận được uh, lợi nhuận hay không ngoài ra đây sẽ có quỹ của bạn trống này đó ok chúng ta sẽ chờ thời gian ờ, này đếm ngược hết nha rồi thì bạn quan sát này là giao dịch vừa xong là mình đã, đã thắng rồi nha và nhận lợi nhuận là 3.750 đồng này tương đương với 75% số tiền bạn đánh nha. Ok, tương tự thế này, nếu mà thị trường đi xuống này, đây bạn quan sát này, thì mình sẽ nhấn vào bán nha. Đó như vậy mình đã bán thành công này. Vừa nãy mình chọn là giao dịch bằng ờ, một cú click chuột nên là mình nhấn vào phát là giao dịch luôn nha. Ok thì ờ, tất cả giao dịch của bạn sẽ ở mục giao dịch này. Đó mình đang đánh giao dịch này này. Là lệnh ờ, bán nha. Cùng chờ thời gian đến ngược xem uh, ván này mình có nhận lợi nhuận được không ha. Rồi thì bạn quan sát này là giao dịch này là mình uh, ờ, chưa thắng ha. Đó thì cách giao dịch ở ờ, chơi coi chép này là cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Ngoài ra vừa nãy là mình chơi các giao dịch là ờ, đều là mức 5.000 đúng không? Nếu mà muốn tăng lên thì bạn sẽ nhấn vào đây này. Đó tăng lên là 12, 15, 16, 18, 20 này, 22, 23 này. Đó thì số phút ở đây nhá, là tối đa là thời gian là 1 phút thôi nhá. Nếu mà giảm xuống thì là 30 giây này. Tức là ở đây chỉ có 30 giây và 1 phút thôi nhá. Đó tăng số tiền lên này dù mình tăng lên là 50.000 chẳng hạn này ở đây thì mình sẽ đánh ờ, lệnh uh, mua nha tức là mình dự đoán là thị trường sẽ tăng lên này. đó ok giao dịch thành công tiếp theo mình sẽ chờ thời gian đến ngược ha rồi thì lệnh này mình cũng chưa thắng nha rồi mình sẽ chơi lốt thêm một lệnh nữa này chơi một lệnh 30 giây thôi lần này mình sẽ chọn thị trường uh, đi xuống này đó sang phần giao dịch này đây thì uh, giao dịch vừa xong của mình đây Ok thì uh, lệnh vừa xong là mình đã thắng rồi nhá mình nhận được uh, lợi nhuận là 37.500 đồng này rồi thì đó là tài khoản uh, thử nghiệm nhá còn nếu mà bạn muốn uh, mở tài khoản thực ấy, thì bạn uh, quan sát góc trái trên cùng này bạn nhấn mục uh, mở tài khoản thực cho mình này Ok bước kế tiếp thì chúng ta sẽ đành liên kết số điện thoại để bảo mật cho tài khoản của chúng ta nhá Vậy làm sao chúng ta có thể liên kết số điện thoại ạ? Bạn sẽ nhấn mục cài đặt ở góc bên phải dưới cùng này sau đó nhấn vào bảo mật tài khoản nhá. Ok, kế tiếp thì bạn chọn à, mục số điện thoại này và tiến hành à, nhập số điện thoại của bạn vào nhá. Rồi kế tiếp thì bạn sẽ hành à, tạo một khẩu đăng nhập này và sau đó nhấn vào mục gửi OTP. Thì lúc này sẽ có mã OTP được gửi về tin nhắn số điện thoại bạn nhập ở phía bên trên này này. Cuối cùng bạn nhấn vào đây để tiến hành liên kết số điện thoại nhá. Rồi ngoài ra ở đây là mục mật khẩu đăng nhập, tức là mục đổi mật khẩu nhá sau khi uh, liên kết số điện thoại xong rồi tiếp theo bạn quay trở lại uh, mục này này sau đó nhấn vào nạp tiền để chúng ta có thể uh, có tiền và chúng ta giao dịch uh, chơi coin ở trên uh, app này nhá rồi kế tiếp uh, tiếp tục chọn vào nạp tiền này ok thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục nạp nha và min nạp tức là số tiền nạp tối thiểu ở trên app này sẽ là 50.000 đồng này và số tiền nạp tối đa sẽ là 30 triệu nha và đối với mốc nạp là 300.000 thì khi bạn nạp trên 300.000 ấy thì bạn sẽ được thưởng các mốc khác nhau ở đây nha dù bạn làm 300 nghìn thì bạn sẽ được thưởng thêm 15 ờ, nghìn này tương thế là 500 nghìn sẽ thưởng thêm là 50 nghìn rồi 1 triệu cũng như 2 triệu 3 triệu 5 triệu rồi 10 triệu và cuối cùng là 30 triệu thì ờ, các bạn sẽ thưởng là 5 triệu tư nha Ok để lạp thì bạn sẽ nhấn vào thanh toán này rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ hành là chọn ngân hàng chúng ta chuyển tiền đến nhá. Rồi đây mình chọn ngân hàng ACB tức là ngân hàng Á Châu này, bạn nhấn vào lựa chọn này. Rồi thì lúc này sẽ một giao diện lạp tiền như thế này. Thì ở đây sẽ có thời gian đếm ngược này, tức là chúng ta sẽ có 10 phút để lạp tiền nha. Cũng như là mã QR, bạn tiến hành mở app ngân hàng lên và quét mã QR này. Hoặc là kéo xuống chuyển tiền đến số tài khoản này của chủ tài khoản này và đúng số tiền với lại chúng ta muốn lạp nhá. Như đây mình nạp 300.000 này. Và đặc biệt là phần ờ, nội dung chuyển khoản, tức là nội dung chuyển tiền đấy. Bạn nhớ chuyển tiền là chính xác đến nội dung này nhá. Nhấn vào chép này để tiến hành sao chép này. Rồi thì đó là cách nạp tiền vào app này thì ờ, sau khi nạp tiền xong rồi rồi kế tiếp để kiếm tiền thì cũng tương tự như vừa nãy thôi bạn sẽ hành nhập số tiền bạn muốn giao dịch này đó sau đó chọn thời gian này rồi kế tiếp là chúng ta sẽ chọn giao dịch à, bán hoặc mua nha ngoài cách kiếm tiền chính đó ấy, thì bạn có thể kiếm tiền bằng cách ờ, chia sẻ link giới thiệu bạn bè nha ok bạn sẽ nhấn vào mục thưởng này đó sau đó chọn mục ờ, mời bạn bè giảm giá cho mình này thì bạn quan sát này ở đây sẽ có mã mời cũng như là đường link giới thiệu bạn bạn nhấn vào đây để sao chép mã mời này cũng như là sao chép đường link giới thiệu này sau đó chia sẻ mã mời này hoặc à, đường link này đến bạn bè người thân hoặc à, lên các trang mạng xã hội hoặc ừ, group hội nhóm khi người à, đăng ký qua link của bạn hoặc là nhập mã mời của bạn thì bạn sẽ nhận được hồng nhá và hoa hồng tối đa của bạn lên tới là 12% này Ok ngoài ra ở đây có một cái bàn xoay may mắn này thì ở đây chúng ta sẽ có các phần thưởng nhá khi chúng ta mời bạn bè thành công đấy đó ở đây bạn sẽ có các thẻ để chúng ta quay thưởng này với các mốc thưởng cực kỳ hấp dẫn luôn rồi ngoài ra ở đây có mục uh, VIP nha, nâng cấp VIP này. Bạn nhấn mục uh, VIP ở góc bên phải trên cùng này. Đó thì ở đây sẽ có VIP 0 này, VIP 1 này, rồi VIP 2, VIP 3 này, VIP 4 này, VIP 5 này. Và cuối cùng là VIP 6 nha. Đó các VIP thì chúng ta sẽ có các điều kiện khác nhau nha và lợi ích của các VIP nha. Như lợi ích của VIP 6 này là khi các bạn nạp tiền ấy thì sẽ giảm giá lên tới 12% này. Cũng như thời gian bàn xoay sẽ gấp 6 lần, rồi à, giao dịch sẽ tăng lên tối đa là 20 triệu và số lần rút tiền là có sẵn sẽ gấp 7 lần nha Ok thì đó mục à, nâng cấp vip Vậy làm sao chúng ta có thể rút tiền ạ Thì bạn à, tiếp tục nhấn mục là tiền này Sau đó nhấn vào rút tiền này Thì à, chưa có rút tiền ấy Bạn sẽ đánh thêm tài khoản ngân hàng cho mình nha Nhấn vào mục chọn phương thức rút tiền này Sau đó chọn uh, thêm phương thức rút tiền mới này Ok ở đây thì bạn sẽ đánh nhập tên chủ tài khoản này Nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chi thẻ ngân hàng của bạn nha Sau đó chọn ngân hàng này thì sẽ có rất nhiều các ngân hàng hỗ trợ luôn bạn sẽ anh chọn ngân hàng phù hợp rồi đây mình sẽ chọn ngân hàng à, mới với anh tức là ngân hàng quân đội chẳng hạn này kế tiếp thì bạn sẽ là nhập số tài khoản nhá bạn lưu ý nhá đây là số tài khoản chứ không phải số thẻ ha cuối cùng nhấn vào đây để anh à, thêm tài khoản ngân hàng này ok sau thêm tài khoản ngân hàng rồi bạn sẽ nhập số tiền bạn muốn rút này bạn lưu ý nhá là min rút tức là số tiền rút tối thiểu ở chiếc app này sẽ là 110.000 đồng này và số tiền rút tối đa sẽ là 50 triệu nha phí rút tiền sẽ là 3,5% này